À, mình là Nguyễn Hoàng Anh, mình là sinh viên năm cuối của ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Thực ra thì mình đến với Prague College một cách rất là tình cờ Đấy là qua một học sinh cũ đã từng học ở đây Và mình được giới thiệu là ở đây ờ, có um, chương trình học của Anh um, Các thầy cô ở Prague College thì trình độ chuyên môn khá là cao Ngoài ra thì có một cái ưu điểm nữa mà nó cũng là lý do mà tớ chọn Prague College Thì đấy là các thầy cô luôn luôn là nhiệt tình và quan tâm uh, giúp đỡ học trò Um, các lớp học ở đây thì khá là nhỏ, cũng chỉ có khoảng 15-20 người là nhiều. À, vậy nên là học trò có cái cơ hội để mà nói chuyện trực tiếp với giáo viên và giáo viên họ sẽ giảng giải cho mình kỹ hơn và cụ thể hơn. Thì đấy là một trong những ưu điểm của Pratt College. Um, ngoài ra thì cơ sở vật chất ở đây cũng rất đầy đủ. À, các bạn có thư viện này, có phòng nghỉ của học sinh này, um, có các phòng học và máy in, máy tính, mọi thứ đều rất đầy đủ. Thực sự thì lúc trước khi học ở Pratt College thì tớ cũng không có một cái um, um, ước vọng gì nhiều và không có mong chờ gì mấy nhưng mà khi mà tớ đã đi làm và có cơ hội được uh, gặp những người đồng nghiệp được gặp những cái trường hợp thực tế thì tớ mới hiểu được rằng là chương trình ở Pratt College thực sự đã giúp tớ rất nhiều trong việc uh, giúp tớ bắt đầu công việc của mình uh, một trong những À, ví dụ đấy là khi mà tớ đi làm à, thực tế tức là đi làm thực tập ở một công ty ở Việt Nam à, có thể nói là môi trường ở Việt Nam và môi trường ở Prague College thì khá là khác nhau tuy nhiên mà tớ đã rất là ngạc nhiên khi mà uh, mình về nhà ở trên đất nước của mình và mình đi làm và có cơ hội được nhìn thấy uh, được trải nghiệm những cái khoảnh khắc mà tớ đã từng được học qua sách qua vở ở Prague College và nó đã giúp tớ rất nhiều để ngày hôm nay um, tớ có thể nói rằng là tớ đã thực tập thành công 3 tháng ở nhà và quay lại đây tiếp tục năm học của mình Um, thực ra thì ngày xưa mình đã từng học ở Việt Nam và sau khi học ở Prague College thì mình mới hiểu một điều rằng là học ở Việt Nam á có thể mình sẽ học vẹt tức là mình có một quyển sách mở quyển sách đó ra và học thuộc đúng chương này để đi thi nhưng đối với Pratt College thì không có như vậy mà ở đây để bạn có thể vượt qua được môn thi để bạn có thể um, qua được môn học thì việc mình cần phải làm đó là thực sự tìm tòi, thực sự hiểu vấn đề và các thầy cô giáo sẽ đòi hỏi rất cao về chuyện đó. Đấy là một trong những điều khó khăn nhất đối với mình khi học ở Prague College. Um, điều thứ hai đấy chính là bạn sẽ phải nói tiếng Anh gần như 100% bởi vì có lẽ trong lớp sẽ có vài bạn người Việt và mình có thể nói tiếng Việt một chút đúng không? Nhưng mà đối với chương trình học thì 100% bằng tiếng Anh sẽ có những từ ngữ khác xa với cả những từ bình thường hàng ngày mà mình nói vậy nên có thể đây sẽ là một thử thách lớn đối với những bạn mà tiếng anh còn chưa tốt um, thực ra thì sống ở praha sẽ có một điểm mà uh, các bạn việt nam có lẽ sẽ rất thích một điểm mà tớ rất thích đấy là cộng đồng người việt rất lớn mặc dù đây là châu âu Uh, Praha có thể nói là trái tim của châu Âu đúng không nào? Tuy nhiên thì đối với tớ mỗi một lần mà tớ về Praha thì tớ lại cảm giác là nó giống như là nhà vậy. Um, mình được gặp bạn bè tất nhiên là các bạn ở đây sẽ có nhiều bạn uh, từ các quốc gia khác nhau và đấy chính là điểm khác lớn nhất giữa Việt Nam và Tiệp tuy nhiên sống ở đây khiến cho tớ cảm thấy rằng um, tớ được trưởng thành hơn rất là nhiều bởi vì ở đây um, ngoài việc là bạn sẽ được có cơ hội mà tiếp xúc với cả những uh, các bạn bè ở khắp à, năm châu bốn bể thì còn có việc là bạn có có cơ hội để gặp um, những người Việt Nam ở đây, những bạn trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây, họ cũng có điểm khác đối với những bạn Việt mà lớn lên ở Việt Nam và sang đây như tớ. Nên có lẽ sống ở Praha um, sẽ là một cái thử nghiệm mà tớ nghĩ là quý giá đối với các bạn trẻ Việt Nam. Um, thực ra thì bây giờ tớ đã đang thực tập ở một công ty của Tiệp rồi Và cái cơ hội mà tìm được công việc này của tớ thì cũng là qua Pratt College Thực ra thì trường năm nào cũng sẽ tổ chức một cái buổi gọi là Thế nào nhỉ? Hướng nghiệp cho sinh viên Và tại đây thì các công ty nước ngoài uh, cũng như các công ty trong nước sẽ um, đến và nói chuyện trực tiếp với các bạn sinh viên để uh, giới thiệu công việc làm chẳng hạn và tớ cũng đã có cơ hội để mà um, xin vào công ty này thông qua buổi um, nói chuyện với